thân muôn về chưa đầm mà xin tiêu lò lối mẹ về tha tôi giờ nhiều là hello bi yên yên yo tệ ta à, hin lô nhẹ xuân à siêu xuân chống giang lâu thông phiêu bể thọ xiên mẹ chi quyền nó lỗi mẹ chàng chuyện chia quê thì giang ơ siêu nhỏ giang chi chọn tòng tuổi ấu in miên siêu nan trên lơ dĩa chiên bê phun mạng à tiền mẹ thế lỗi quang phê đà tiền tiền mẹ sang về bê phiêu phiêm mà on sang siêu thì bồn à yun quần mẹ sang phương, ê giờ phản giờ phản bê chia to sang ya chiến nào ye si na to tu na si yo siam le yên tàu bê yang chi À, à, đến chờ đồ ôi thì thề phụ quê chia nhà nhà nghề dầm lò bê bùn thề tha lò thế lo về tôm chiều nhuận xa e khâu e lo về biết thì to buồn phi xin nấu Quý mẫu làm mà đào khó thay dìa à, lờ kẻ chạy bị tổ hợp mà mà chiều câu na à, màu yang zia lô phê là hàng vế khó thì ná nhận sai yêu alo về sẽ có nhiều à si yo siame phiền tai chưa chiều khả trai quyền hậu xin sai hoàng thàn ye ô yo rồi ờ, chiều chiều về sân mà ná buồn suy xin nấu nhìn lưỡi tô phiền mà nhân mấy dìa lâu فاعفوا به vòng uh, à, biên xin xóa ôi lùa lầu thì bồn à yàn tu sang ê kiểm sĩ tổ giờ nàn tù thiếu lo gì thì tao nhún sai ô khâu lời <clears throat> yes, and eh, yes, uh, eh, ah, ah, ah, mình phang we ôi phàm quần chết bé biến phim yang e bữa nhà bé phiêu thu bùn liều biển ờ. buồn nấu nhìn hồ răng yun nạn màn chia ê nê nhận nhau phương phi à, vì bằng à, nào ôi và mình ờ chứ dạ. mắt trên gò mẹ à? trên bể quỷ gì yun đệ, mày cho về siêu siêu hàng à tiền ến thế tôi chọn à, ô chiều yang à, thế yun nè sao đó bé tôi chỉ là ngoài hình ô lô tổng khoa sĩ sĩ nghề nam khỏe ô biểu lô tu chín đi lượng hùng à hình khỏe địa lô ngoài hình này liều sĩ na giang sầu lờ thiệt dây vế tu yu na phu tiêu sẽ màu phu mày quê thế dẫn nô nhau lời nam cam bi yam yu na phu siêu tây giáp thủ chi nam tu nhiều lâu khai ngàn bi xem to yang phương phiếu tôi chỉ ra phường à tón chín yun dạ lệ yên lệ phạm à quân viên thì ná phiếu tổng thái giang phường à của cho mà lâu chế mùa bê à. chỉ vô nàng xìa gián chiều tao là nhu nụ ngà tại thế chiều nhìn nhỏ cha chiều à, để chăm rồi già chiều à. quên quên y bèo và người